À, xin chào tất cả mọi người thì hôm nay là ngày à, mùng 6 tháng 6 năm 2022 thì tôi đang đứng ở một cái vị trí cực kỳ đắc địa tại à, thành phố Phan Thiết thuộc à, phường Phú Hai thành phố Phan Thiết đây là con đường Võ Nguyên Giáp con đường ven biển đẹp nhất tại thành phố Phan Thiết với mỗi bên là 6 làn xe thì mọi người có thể thấy là bên kia đường là khu đô thị thương mại dịch vụ Mũi Né sâm Summerland Kế bên à, đối diện là Đại học Phan Thiết Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu một cái dự án hoàn toàn mới Đang được uh, triển khai xây dựng Đó là dự án The Sihara Hotel Resort Mũi Né Thì The Sihara nổi bật với hai tòa tháp đôi cao 37 tầng nổi và hai tầng hầm cao nhất tại thành phố Phan Thiết. Ngoài ra thì có thêm à, khoảng hơn 100 căn biệt thự đơn lập và song lập Đấy, biệt thự đơn lập và song lập thì thiết kế theo à, phong cách à, hiện đại chủ yếu là sử dụng rất là nhiều ô à, cửa kính lấy sáng còn hai tòa tháp đôi cao 37 tầng này thì có khoảng tầm 1.200 căn hộ có các cái căn hộ loại một phòng ngủ hai phòng ngủ ba phòng ngủ với rất nhiều diện tích khác nhau rất là phù hợp cho khách hàng lựa chọn thì tất cả những căn hộ hoặc là biệt thự ở trong này thì đều có sổ đỏ sở hữu lâu dài đất ở tại ờ, đô thị thì ờ, tôi sẽ quay video thực tế dự án The Sierra Mũi Né thực tế thì dự án Sierra Mũi Né này thì có mặt tiền đường là đường Võ Nguyên Giáp đây mặt tiền đường Võ Nguyên Giáp với hơn 200 mét ờ, mặt tiền đường tổng quy mô của dự án thì rộng 5,7 hecta hiện tại thì Sierra Mũi Né đã hoàn thiện xong phần đường đã được trồng à, cây xanh. thì hiện tại chủ đầu tư đang làm à, khu vực à, nhà bán hàng và cũng đang làm luôn móng của hai tòa tháp đôi cao 37 tầng mọi người có thể thấy thì hạ tầng kỹ thuật của bên The Sierra Mũi Né thì làm rất là nhanh chỉ trong vòng khoảng tầm 3-4 tháng thôi thì đã hoàn thiện nên xong đường xã bây giờ đã làm thêm những cái hạng mục uh, hạ tầng kỹ thuật khác hiện tại thì xe đang uh, phục vụ xây dựng và công nhân xây dựng để đẩy mình tiến độ để đảm bảo sao cho xe ra Mũi Né có thể mở bán trong ờ, khoảng tháng 6 tháng 7 năm 2022 Xe ra Mũi Né thì kế bên là đài học Phan Thiết Đây. sau này thì phần lớn những cái căn hộ ở trong này thì đều có view biển hướng ra biển à, thành phố Phan Thiết kế bên Sierra Mũi Né là khu biệt thự Mũi Né Domain với hơn 100 căn biệt thự thì ở khu vực này sau này sẽ rất là đắc địa về bất động sản Summerland Mũi Né thì có 3 tòa tháp cao từ 28 đến 30 tầng cũng có đến 2.300 à, căn hộ nghỉ dưỡng còn với Sierra thì có thêm à, hai tòa căn hộ cao 37 tầng có 1.200 căn hộ nghỉ dưỡng thì ở đây tạo nên một cái khu đô thị đáng sống bậc nhất tại Phan Thiết đây là hai cái bất động sản rất là cao cấp tại khu vực phường Phú Hải thành phố Mũi Né đặc biệt từ vị trí này ra sân bay Phan Thiết thì chỉ khoảng 5 à, km và xung quanh là các cái khu resort đã hình thành, phát triển và đã kinh doanh. Ở bên dưới Sierra Mũi Né là trung tâm thể dục thể thao à, quốc gia 2. Có sân vận động của Đại học Văn Thiết, rồi à, sân vận động à, thành phố Phan Thiết. Hiện tại thì chủ đầu tư Hải Phát đang đẩy mạnh tiến độ thi công cho The Sierra Mũi Né thì à, tôi sẽ cập nhật cho mọi người về tiến độ trong những cái video tiếp theo thì à, hiện tại thì nếu anh chị nào quan tâm đến những căn hộ à, nghỉ dưỡng biển hoặc là những cái biệt thự song lập đơn lập tại The Sihara Mũi Né thì hãy liên hệ cho tôi qua số điện thoại tôi bỏ trong video để nhận thêm thông tin của dự án này Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo